Chào mọi người nhé giờ này rắn của mình đang đẻ nhiều Giờ mình vào bể bắt rắn con nó mới đẻ nở ra, mới đẻ ra này Nó bám hết là bèo rồi Đây này, bám cây bèo này cái con rắn bùng này nó đẻ từ à, cái thời gian sinh sản của nó từ tháng 3 tháng 7 nhé giờ là sang tháng 5 rồi gần hết mùa đẻ nó rồi quấn đầy cái bèo này mình thả cái bèo tây không bể không ờ, để con rắn nó đẻ ra thì con rắn con nó đẻ ra nó bơi nó quấn vào cây bèo này không cái bèo nó, nó bơi nó không có chỗ đỗ nó chết con bị chết rắn miệng con này sắp đẻ vào con nhé kéo khi khách này. không dè chết rồi Thank you.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 ai 아야 nó 잠깐 cho hết rồi Yeah. hết rồi mọi người ạ nhà đến cái tường này chắc là được mấy chục con bây giờ anh mang mình thả vào chỗ ươm trong đấy cũng có khoảng ờ, hơn trăm con rồi Rồi, chào mọi người nhé